Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca soi kèo à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em à, một trận đấu vào đầu giờ chiều Đó là trận đấu giữa Ý và Anh à, dạng sáng ngày mai Cũng như là trận đấu mà ngày hôm qua mình có đẩy cho anh em Đấy là ba trận đấu đúng không? Ngày hôm qua thì mình có đẩy cho anh ba trận đấu Đấy là trận đấu dạng sáng ngày hôm nay à, Pháp và Áo cũng như là Bỉ và xứ Wales Thì anh em chúng ta cũng đã bú được à, hai cái trận đấu này rồi và một trận đấu nữa là trận đấu giữa Đức và Hungary sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày mai. Đấy, thì anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết uh, đặt niềm tin vào đội nào thì anh em có thể qua kênh của mình uh, xem kèo cũng như là anh em nào muốn nhận được những cái kèo ăn chặt thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé. Mình uh, sẽ hỗ trợ cho anh em và đặc biệt rằng là anh em đã muốn tham gia vào nhóm của mình thì uh, cái nhóm của mình là nhóm miễn phí anh em nhé mình đẩy kèo cũng như là mình chơi thì mình uh, tiền tiện thì mình đẩy cho anh em ở trong nhóm để anh em chúng ta cùng uh, chơi cũng như là cùng uh, kiếm lợi nhuận hàng ngày luôn và chiều ngày hôm nay thì có hai cái trận giao hữu uh, của hai uh, nền uh, bóng đá mạnh nhất châu Á anh em đấy là Hàn Quốc cũng như là Nhật Bản uh, thì uh, trận đấu của Hàn Quốc thì mình đã cho anh em đấy là đi cái tài của cái trận Hàn Quốc với uh, Costa Rica thì anh em chúng ta cũng đã vú được cái tài khi mà trận đấu uh, chung cuộc đấy là hai đều anh em và cái tài đầu trận đấy là 2.5 đấy thì mình cũng đã đẩy cho anh em rồi thì anh em cũng ra cũng đã chiến thắng được uh, cái tài uh, Hàn Quốc rồi cũng như là trận uh, Nhật Bản và trận đấu giữa Mỹ thì mình cũng đã đẩy cho anh em đấy là cái kèo cũng là cái kèo tài những cái trận giao hữu của châu Á như thế này à, chủ yếu là để à, tạo thương hiệu cũng như là cọ sát nên cái việc mà à, chuyên môn cũng như là cái tính cạnh tranh và à, gọi là gì nhỉ à, tinh thần thi đấu cởi mở thì chắc chắn là sẽ có nhiều bàn thắng anh em đó à, quay trở lại với cái vấn đề chính trong video này mình sẽ làm cho anh em cái trận đấu đây là giữa Slovenia và Na Uy anh em nhé trận đấu thì uh, thuộc cái nhóm B bảng uh, D của Nation League. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ tối ngày 24 tháng 9 là ngày mai anh em. Hiện tại thì Na Uy họ không được đi dự World Cup nữa nên mình uh, đánh giá rằng đây sẽ là cái sân chơi quốc tế mà họ sẽ tập trung cũng như là uh, sẽ có một cái quyết tâm để có thể uh, từ uh, league B lên league A anh em nhé à, điểm qua một chút về cái đội hình đội chủ nhà cũng như là đội khách à, Slovakia họ tiếp đón Na Uy với cái sơ đồ chiến thuật đấy là 532 à, một chiến thuật phòng ngự anh em còn đối với đội khách thì họ chơi với sơ đồ chiến thuật đấy là tấn công khi mà trên hàng công của họ đang có đang sở hữu một uh, con quái vật cũng như là có phong độ rất cao đấy là Hà Lan. Tuy nhiên thì ờ, đối với Slovenia họ lại có một ờ, gọi là cầu thủ mang ờ, tính chuyên môn cao cũng như là mang lại cái tinh thần cho người Slovenia chiến đấu đấy là Jan Oblak thủ môn một trong những thủ môn hay nhất thế giới thời điểm hiện tại và đang thi đấu cho Atlético Madrid anh em. À, hiện tại thì cái uh, kèo handicap là khách đang chấp đội chủ nhà có nghĩa là Na Uy này Na Uy đang chấp Slovenia với cái mã kèo đấy là 0.5 anh em nhé à, trên dưới tổng à, bàn thắng cả trận đang là 2.25 đấy đang là 2.25 2 cũng như là trên dưới tổng góc cả trận đang là 8.5 anh em với cái việc mà sở hữu con quái vật cũng như là có một chiều cao lý tưởng như Erling Haaland thì cái việc mà tấn công biên của Na Uy khi mà họ sử dụng đội hình đấy là 433 sẽ là rất cao. Chưa kể rằng trong đội hình của Na Uy còn sở hữu một uh, chàng tiền vệ tài năng đấy là Odegaard, uh, đội trưởng của Arsenal thời điểm hiện tại anh em. Uh, à, Na Uy chắc chắn rồi sẽ được đánh giá rất cao khi mà họ đang sở hữu hai cầu thủ rất chất lượng cũng như là đứng top uh, đầu uh, các lứa cầu thủ trẻ trong thời điểm hiện tại đấy là Erling Haaland cũng như là Odegaard. À, và với cái kèo chấp 0.5 thì à, tất nhiên rồi chúng ta sẽ đi cửa trên trong trận đấu này với những con người cũng như là à, những gì mà Na Uy đang có trong tay anh em. Còn cái kèo mà trên dưới tổng bàn thắng cả trận 2.25 thì chắc là mình sẽ à, đợi khi nào trận đấu bắt đầu để xem rằng à, thật sự Na Uy có áp đặt được lối chơi đối với Slovenia cũng như là Ờ, có thể ghi được nhiều bàn thắng vào lưới của Slovenia hay không thì mình sẽ mới đẩy kèo trong nhóm cho anh em chúng ta chơi cái thì uh, mã đấy là trên dưới tổng bàn thắng cả trận anh em nhé <clears throat> tuy nhiên thì uh, uh, điểm qua một chút đấy là Na Uy hiện tại thì đang xếp đầu bảng xếp hạng với 10 điểm còn uh, à, Slovenia Slovenkia thì họ đang xếp bét bảng với chỉ có hai điểm thôi uh, đây cũng là một trong những cái, cái lý do để anh em chúng ta tự tin đi Na Uy trong trận đấu này. À, tuy nhiên thì Na Uy cũng cần phải gia tăng cái sự cách biệt của đội thứ hai anh em đấy là Serbia, Serbia à, khi mà Serbia chỉ kém Na Uy một trận thắng thôi. Đấy, 3 điểm anh em. Đây sẽ là một cái động lực để Na Uy có thể chiến thắng trong cái trận đấu này. À, thì mình cũng sẽ chốt luôn cái kèo uh, duy nhất trong trận đấu này, đấy là chúng ta sẽ đi Na Uy anh em nhé. Na Uy <clears throat> chấp 0.5 Serbia anh em cả trận. Đấy. Uh, tuy nhiên thì đây cũng chỉ là cái mã kèo gợi ý cũng như là để cho anh em tham khảo thôi vì uh, hiện tại đến tận ngày mai trận đấu mới diễn ra cũng như là tỷ lệ kèo nó sẽ nhảy liên tục nên là anh em chúng ta tốt nhất nếu muốn uh, có cái tỷ lệ ăn cao thì chắc chắn rằng anh em sẽ đợi khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em hãng đầu tư anh em nhé đấy là lời khuyên của mình còn uh, với những anh em mà chơi cầu ngoài thì tất nhiên là anh em cũng không thể nào mà có thể uh, đầu tư khi trận đấu diễn ra được vì vậy nên là anh em mà chơi cò ngoài thì rất thiệt thòi nếu anh em chơi cò ngoài mà muốn uh, được mình tư vấn cũng như là muốn đi theo mình chơi bóng thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cũng như là mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để anh em chơi trên trang để anh em vào nhóm anh em sẽ cùng uh, chơi với tất cả những cái thành viên ở trong nhóm của mình anh em nhé còn bây giờ thì uh, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình